à, đây thì là con máy 1008 thì sau đây tôi sẽ test thử luôn cái con này không cần giới thiệu qua đâu cơ bản thì nó cũng giống con 2003 thôi chỉ có là cái công suất nó nhỏ hơn đấy cái thông số đây nó 1008 này Nakado này cái thương hiệu con của con hút ờ, nhá nó cũng là cái dòng hút thôi hai mà nó giống Indox nhau mà bà con xem qua video cũng thể có thể có thể biết được là hai con này nó giống nhau đấy nó dùng điện 220V này đấy là 1008W này với một bát 130 bát này đấy thì là 7 lít đấy thì con này thì nó cũng như con 2003 thôi đấy thì là đây thì tôi sẽ test thử máy luôn sức mạnh của con 1008 với con 2003 đấy. À, chưa cắm dây điện vào đây thì bà con có thể thấy này như kiểu con trước thôi mình phải bật on khi nào bắt đầu thấy nước vào nước lên rồi ok đấy thì mình bắt đầu gắn vào cái dây ờ, dây hút vào sau khi đã cắm dây hút vào thì là máy có thể hoạt động rồi that. em sắp vào những cái gọi là cái đường bẩn như thế này đấy thì thấy là máy nó này một lần xịt qua nó đánh sạch luôn đấy đất đá thế là bùn đất thì nó bay hết luôn rồi đấy sức mạnh con một tám nó cũng rất là khỏe áp lực của nó 130 bát này đấy thì là bên này đây là có thể chú bên này đất này bùn đất này đấy, ở lốp này đấy còn đánh bay đâu tức khắc luôn đây mình có thể test vào rong rêu này đây, mình có thể test vào rong rêu này Đấy. Đấy, rong rêu bay luôn cực kỳ sạch luôn Đấy. con này nó cũng có hai chức năng như kiểu con uh, 2000 2003 thôi nó có thể phun dạng xương đấy thì đây đây là chức năng phun xương của nó này đấy. mà nó có thể thấy nó có thể phun xương được hưởng ạ vừa rồi lông da để ở cửa sổ của mình teo đấy rồi khi mà trước cái năm trước năm phút xương này mình có thể tưới cây nhé, đấy thì là đây à, có thể trước năm phút xương này tưới cây đến đây thì cháu này ôi rồi rồi rồi cháu cháu thì sao mình có thể tưới cây này thì là mình có thể tưới cây luôn khi sạc thì bà con cũng thấy là được cái hiệu quả của cái máy rửa xe đấy thì là sau khi xịt qua thì nó cũng khá sạch rồi đấy không cần phải bôi xà phòng vào thì bình thường mình mua cái máy rửa xe về có thể bôi xà phòng vào thì là nó sẽ sạch hơn đấy thì là đây mình xịt qua nước thôi nhưng mà thấy được cái hiệu quả nó cũng rất lớn đấy thì là bà con có nhu cầu mua cái máy rửa xe gia đình gờ hút uh, hút cái thương hiệu này này là Nakado thương hiệu con gờ hút thì là nó có 1.800 với 2.300 thì là bà con có thể liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây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 Gracias.